Mạng xã hội Ui, nghe cái tên có vẻ là hơi bị hấp dẫn luôn nha các bạn nha <laughs> Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh youtube của mình nè Và mình là Phong Cận TV Đẹp trai với hành tinh vũ trụ Thế giới điện ảnh Reaction của bạn đây <laughs> Ok, thì hôm nay nè các bạn ơi Mình đã quay trở lại để reaction thêm một cái bài rap mới của Hero Team một mình các bạn ơi Thì bài rap này có tên là Mạng xã hội do Siro, Phong Cận và Mr. Dịch rap với nhau Đấy, thì uh, cái bài rap này sẽ thiếu ờ. cây ron nha các bạn nhưng mà không sao cả để mình xem coi liệu rằng bài rap này nó có hay không nha các bạn nha ok rồi và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè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 tiếp theo là phong cận xuất hiện đó tóc xanh các bạn ạ à. đến lượt anh siro xuất hiện rồi cả ba người cùng xuất hiện Con người bây giờ có thể tự do làm loạn Vì có một nơi tự do phỉ bán mà họ không lo hoạn nạn Súng không cần đạn vẫn mất mạng Vì các dân chơi muốn chó làm càng và đó là mạng Nên những kẻ trùng tên trùng họ phàn nàn Không có công an dò thẩm phán thích đi khai sáng cho kẻ giàu sáng thích trở thành tên họ tập nham lòng tham người thương khó lường dẫn đến bản thân khó lường con người bỏ thương bản dân à, à, mấy bạn mấy bạn khi mà các bạn xem cái gọi là nguyên một cái bức ảnh này các bạn có để ý có gì điều đặc biệt gì ở đây không đây các bạn để ý nè ở trên nón này để thấy vậy không ở trên nón nó có một cái biểu tượng con am ông ếch nữa bạn đó mình cũng không hiểu tại sao là vẽ con am ông ếch ở trên cái nón nữa kỹ ta tại sao phải vẽ am ông ếch ta sao không vẽ kiểu như là cái chữ hero hay gì cho đẹp mà tại sao lại vẽ am ông ếch ta không tí không biết tí nữa con am ông ếch của mình nhìn nó sẽ như thế nào để mình xem thử nha cho bản thân bám giường Nơi khiến lòng tham vướng dần Nơi sáng sinh nhân hám đường Nơi đổi tiền tài để lấy tình thương chấp nhận đem bản thân chấm đường Nơi tính mạng con người chỉ là trò đùa tập trung một lũ cho hùa Không một tiêu chuẩn hay là chỉ thị chỉ có thị phi là con cửa Và đó là mạng xã hội thế Uầy mấy bạn mấy bạn nghe cái đoạn rap vừa rồi các bạn có hiểu gì không chứ mình nghe ha là mình phải nghe đi nghe lại hai ba lần mình mới hiểu lời ông rap là gì các bạn ạ à. tại vì ông cứ kiểu đổi vần á bạn nó cứ đảo qua đảo lại á nghe nó nghe nó kiểu như là nó bị rối á mình nghe hoài mình mình phải nghe ba bốn lần mình mới hiểu các bạn ạ à. đây các bạn nghe lại nè Bỏ lường con người bỏ thương bán dần lý trí khiến cho bản thân bám dường Nơi khiến lòng tham vướng dần nơi sáng sinh nhân hám đường Nơi đổi tiền tài để lấy tình thương chấp nhận đem bản thân chấm đường Nơi tới bạn con người chỉ là trò đùa tập trung một lũ cho hùa Không một tiêu chuẩn hay là chỉ thị chỉ có thị phi là có cửa Và đó là mày nó kiểu như là nó cứ gọi là cứ một cái chữ đường đường đường đường nó cứ gọi là lặp đi lặp lại hoài là mình khó hiểu phải nổi các bạn ạ à. xã hội thay loại đâm trọt bị lừa có cả nơi có lắm thằng thấy hăng muốn một trận đấu thắng hay trên mạng thì thấy hấu đau gặp mặt chẳng thấy hắn đầu ai mới hiểu thấu thắng hay hay thay trình gì thắng thấu cay ui hay vậy ui mấy bạn các bạn mấy bạn xem này đây các bạn coi này thấy không ba anh em bọn mình đang mặc gọi là ba bộ vest rất là ngầu luôn bạn thấy không mới đầu thì mình bảo rằng là anh rồi hay là giờ vẽ cho ba đứa mình mặc đồ công an đi xong rồi kêu là thôi vẽ mặc đồ công an thì nhìn nó lại nghiêm túc quá thấy không mình phải vẽ sao nhìn nó ngầu ngầu xíu thì ổng quyết định là ổng vẽ gọi là ba bộ áo vest các bạn ạ à. đấy và sau đó là mình để ý là tại sao mặc áo vest mà lại đội nón của công an đây không ba cái nón công an nữa bạn đấy vải nồi và dịch là người gọi là nhìn gọi là sao đây mình để ý là cái nét vẽ này mình nhìn dịch hơi giống con gái bạn ạ à. ở nhìn anh dịch hơi, à? hơi, hơi, hơi giống con gái để <laughs> ok nhưng mà nói chung là cái bức này bức cái bức tranh vẽ ba anh em mình mặc đồ vest nó nhìn ngầu thực sự bạn ạ à. cực kỳ ngầu luôn có ông nào nghe đến đoạn này xong đứng lên quẩy giống như tôi không tôi nghe đến đoạn này tôi quẩy vải nồi luôn cái gì cho anh đáng Bất thích đấu là bản chẳng lẽ sợ bị đầu ván Ngọn cỏ ven đường thì làm sao sánh bằng mây Lớp 1 đến 5 tàu ngại gì mấy tầng danh Ê ê mấy bạn mấy bạn Mấy bạn để ý nè Tại sao anh Mr. Dịch là con dịch Mà tại sao bạn đó lại vẽ ra thành con đại bàng Hay là con phượng hoàng gì nè các bạn Đây à Mình để ý hình như con này đâu phải là con dịch đâu Cái con này là con phượng hoàng hay là con đại bàng gì đó Phải là dịch đâu trời Đúng không Ủa mà khoan, còn cái này nữa, con Among Us hồi nãy trên nón con Rô có con Among Us, còn bên đây thì mất tiêu con Among Us rồi bạn ơi. Anh Dịch không có con Among Us trên đầu, không biết mình có không ta. Ok. Rồi chúng ta cùng nhau nghe tiếp nha. Cái gì chó đáng, bất thích đấu mà cứ chẳng lẽ sợ bị đồ ván, ngọn cỏ ven đường thì làm so sánh bằng mây, lớp 1 đến 5 tàu ngại gì mấy tầng dành, miệng đời, đời. Cứ thấy phốt là bỏ ngay, mặc đúng sai, mặc lý lẽ rồi cũng mặc kệ mày là ai, mà xã hội cái giọng của vịt rap cái bài này thì nghe nó hơi ngầu các bạn ơi nó không có giống như cái bài gọi là bài anh em tốt hiểu không bài anh em tốt thì nghe nó sẽ kiểu vui tươi hơn của cái bài này thì vịt rap nghe hơi bị ngầu ngầu các bạn dùng nickname để chỉ thề đố anh bắt được em hãy báo công an xin giấy mà gửi về phật online là thánh nhân kể trên mạng ở ngoài họ như vậy lũ bỏ hôm ngày đêm kính phân để lên hạng ca sĩ từ thiện thì cũng để lo làm màu có tiền tụi mày thì chắc chỉ mày à đây đây đây có rất là nhiều bạn hỏi mình cái câu này nữa bạn đây cái câu này nè bạn đợi tí để lo làm màu thấy không ca sĩ từ thiện thì cũng để lo làm màu các bạn biết cái này là câu này là của ai nói không thật ra câu này á là đang gọi là đang nói đến những cái thanh niên gọi là trên mạng xã hội trên facebook nữa các bạn à, mấy bạn có nhớ lúc mà ở miền trung nó bị một cái lũ lụt mấy bạn thì có một cái chị ca sĩ chính là chị thủy tiên chị ấy đã gọi là đi gọi là cứu trợ ờ, đồng bào lũ lụt thì có rất là nhiều những thanh niên anh hùng bàn phím ở trên mạng cứ kiểu như là nói rằng là chị này làm màu cái kiểu chị này gọi là làm như vậy để được nổi tiếng cái kiểu trời ơi người ta giúp đỡ người khác mà sao lại đi nói người ta như vậy đấy bây giờ cho nên cái câu này là ý đang nói đến những cái thanh niên mà gọi là anh hùng bàn phím bạn nói là kiểu như là ca sĩ đi làm từ thiện này để làm màu các bạn rồi mình cuộc đời mình ghét nhất là mấy cái tên mà anh hùng bàn phím mình thời ghét cực kỳ luôn có tiền tụi mày thì chắc chỉ mang đi cũng để lô làm giàu cho đời mà chỉ cần biết chuyện ngày mai mạng xã hội trên dưới trái phải già trẻ lớn bé đều bằng vai ở nơi mà họ tuyên cho cái quyền phán xét giờ hơi là do dự lo bài chuyện chẳng hết và đó là mạng xã hội thế lỗi đâm chọt bị lừa có cả nơi có lắm thằng thấy hăng cũng một trận đấu thắng hay trên mạng thì thấy ai mấy bạn có để ý một cái điều gì không bạn à, là chính là gọi là trong cái bài rap này á là đa phần là anh rô là người rap nhiều nhất các bạn ạ à. bởi vì là nguyên một cái bài rap thì gọi sao ta có rất là nhiều những cái đoạn mà anh Rô muốn cho Kairon vào ờ, nhưng mà có điều là Kairon thì lại không rap được những cái bài gọi là nó nhanh như thế này chứ thật ra Rô cũng đã gọi là chừa phần cho Kairon rap rồi nhưng mà Kairon chỉ gọi là rap gọi là những cái bài chẳng hạn như là anh em tốt nhưng mà những cái bài gọi là nó kiểu như là nó nhẹ nhàng nó tình cảm ấy, thì Kai rap được nhưng cái bài rap mà rap đít thế này á thì Kai gọi là hơi khó rap tí cho nên là Kai không có tham gia được trong bài rap này các bạn ạ à. cho nên là Rô phải rap luôn cái phần của Kai luôn. Hậu chẳng thấy hắn đầu, mới hiểu khổ hắn chuẩn bị đến đoạn rap của mình nữa bạn các bạn chuẩn bị nghe mình rap nè vô thiệt Mày tao hỏi thằng Hader anh hùng với mày là gì Là mấy thằng nhóc giao tin với họ lên mạng chửi hùa hay chi Không ai xa lạ chắc ai cũng hiểu là mấy thằng anh hùng bàn phím Ngôn ngữ lăng mạ xúc phạm người khác vì nó cũng không lo ý kiếm Và đó là mạng xã hội Là nơi bọn nó thích hơn thua Và đó là mạng xã hội Là nơi bọn nó thích a vua Lên mạng chỉ trích người khác những lời nó nói chú cây như hảo ảo Tội nghiệp bọn nó vì không có não nên là cũng không ai gì bảo Và đó, đó là, là mạng xã hội Là nơi bọn nhóc thích ra oai Và đó là mạng Đây các bạn coi nè Các bạn coi nè Mình cực kỳ gọi là ưng cái bạn mà vẽ cái bức tranh này luôn các bạn ơi Các bạn biết sao không Là bởi vì bạn này bạn nói vẽ và bạn bạn mình không biết là anh Siro có nói hay không nhưng bạn này rất hiểu tính cách của mình nha đó chính là bạn nó vẽ cho mình một cái khuôn mặt một cái ờ, cậu con trai gọi là rất là kiểu gọi là nhìn thôi là đã thấy là, là hài hước các bạn đó kiểu như là nhìn nhìn cái khuôn mặt rất là kiểu vui tươi các bạn hiểu không đó thật ra thì mình gọi là mình không mình không thích ngầu đâu mà nói thiệt có nhiều ờ. bạn kêu mình ngầu cái kiểu như mà mình không thích ngầu mình thích kiểu như là nhìn mình nó kiểu bựa bựa nó hài hài các bạn mình thích kiểu vậy hơn chứ mình không thích ngầu á cho bạn này bạn nó vẽ khuôn mặt của mình rất là vui tươi luôn đó kèm theo đó là con cá heo của mình bạn coi nè đó con cá heo của mình là đeo cái kính nhìn gọi là nhìn gọi là ờ, gì ta nhìn hip hop các bạn đó nhìn hip hop này vào đai không nhìn chất phải nồi đúng đó nhìn nó cứ bừa bừa chất chất thế nào các bạn <laughs> ok mày tao hỏi thằng hater anh hùng với mày, mày là gì là mấy thằng nhóc dấu tên dấu họ lên mạng chửi hùa hay chi không ai sai là chắc ai cũng hiểu là mấy thằng anh hùng bàn phím ngôn ngữ lăng mạ xúc phạm người khác vì nó cũng không lo bị kiếm và đó là mạng xã hội là nơi bọn nó thích hơn thua và đó là mạng xã hội là nơi bọn nó thích a vua lên mạng chỉ trích người khác những lời nó nói chung cây nhà hảo hảo tội nghiệp bọn nó vì không có não nên là cũng không ai dị bảo và đó là mạng xã hội là nơi bọn nhóc thích ra oai và đó là mạng xã hội không cần ai đúng hay ai sai chỉ cần một bộ máy tính và trăm tiền mạng nó vẫn cứ cố ngông hay đòi bọn nó cứ như viên khuẩn chỉ vì nó theo cái số đông và đó là mạng xã hội con người tự do làm loạn đấy thấy không xã hội bạn thấy không cái mình thể bạn luôn Andro xuất hiện nhiều nhất luôn các bạn ơi tại vì là không không có cai các bạn cho nên là Andro xuất hiện hơi bị nhiều luôn có mấy bạn còn nhìn thấy cái đoạn này nè các bạn có nhiều bạn kêu là cái đoạn này à, gọi là thấy Andro có cái màu tóc đỏ đỏ này nè cho nên là mấy bạn tưởng là đây là Kairon nhưng không phải nè Kairon không có ráp trong bài này các bạn ơi mà là Andro ráp luôn phần của Kairon luôn đấy Mọi nơi không ai phải là hoạn nạn và đó là mạng xã hội Rô xuất hiện nhiều vẻ nồi ám ảnh <laughs> Ám ảnh Rô vậy nồi. Nơi kẻ ưa nhìn món đó làm bạn và đó là mạng xã hội Nơi những cái tên và họ đàm phá. à, đó là mạng xã hội Nơi con người tự do làm quẩy bạn lên. đó là mạng xã hội Nơi không ai phải là hoạn nạn và đó là mạng xã hội Đoạn này là hay nhất nè Món đó làm bạn và đó là mình hỡi bạn cái đoạn này là cái đoạn hay nhất luôn bạn cái nhạc của nó nghe kiểu quẩy vải nồi luôn á thời cái đoạn là đoạn hay nhất mình thích nhất luôn cái đoạn này nè và đó là mạng xã hội nơi yeah. không ai phải là hoang nạn và đó là mạng xã hội nơi kẻ ưa nhìn mong đó làm bạn và đó là mạng xã hội nơi những cái tên và họ làm phái và đó là mạng xã hội tự do ngôn luận luôn hàng đầu lý lẽ và những lập luận của mình yeah. có chặt chẽ vẫn đầu hàng là nơi mơ tưởng của người được bay xa tự vẽ cho mình một đàn hầu tự ngộ bản thân là đầu đàn tự cho cái quyền được vị và đặt mình thường cố gắng tự tưởng bản thân cho người xa dù mày nghèo hay mày giàu dù là người quen hay người lạ dù mày xa hay là hay dù là người xa nay người giàu vẫn bị phê dạ. phán không thương tiếc vì những anh hùng thích đồ máu Lên đó là mạng xã hội thế loại đâm chọn bị lừa có cả nơi có lắm thằng thấy hăng của một trận đấu thắng hay trên mạng thì thấy háo đam gặp mặt chẳng thấy hắn đâu ai mới hiểu thấu hắn đây hay thay trời chiều nắng thấu cày ayo ayo ayo có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi tại sao cái đoạn cuối này nó lại có lửa bốc lên rồi lại có còn có gì bởi màn hình ở chỗ này nữa vậy anh? Thì thật ra cái ý nghĩa của cái, cái đoạn cuối này các bạn có nghĩa là sau khi mà bọn mình gọi là đây các bạn coi nè, ở cái đoạn đầu video á các bạn có thể thấy là bọn mình đang gọi là đứng chung với nhau và có rất là nhiều những cái cánh tay các bạn coi nè ở đây nè nó các bạn thấy bên góc này không bên góc này nó có một cái bàn bàn tay nè thấy không ý là nó đang gọi là chỉ tay về phía bọn mình những cái thanh niên mà gọi là anh hùng bàn phím trên mạng bạn đang chỉ tay về, phía bọn mình kêu bọn mình là gọi là thế này thế nọ gọi là chỉ trích bọn mình các kiểu đấy nhưng mà bọn mình vẫn im lặng hiểu không đó bọn mình vẫn im lặng đấy và cái đoạn cuối này tại sao mà đoạn cuối này nó lại có thêm cả lửa rồi nó còn bị bởi màn hình nữa có nghĩa là anh em mình đã quá chịu đựng quá đủ rồi và anh em mình quyết định gọi là đánh bởi cái màn hình để gọi là cho những thanh niên kia gọi là không gáy nữa bạn ạ à. đó kiểu giống như vậy đó nói chung là cái ý nghĩa của đoạn cuối là bọn mình đang kiểu bùng nổ bạn bọn mình bùng nổ bọn mình không thèm quan tâm đến những thanh niên trên mạng xã hội nữa ấy thì thật ra thì lúc trước á là là mình mình là một trong những cái người gọi là à, phải chịu một số những cái thanh niên gọi là ở trên Facebook trên YouTube thường rất là thường hay gọi là vào chửi bới mình cái kiểu và vâng. nói chung là ai làm YouTube thì cũng bị vậy hết cũng đều bị chửi bới cái kiểu hết cho nên á là cũng đã trải qua một cái thời gian khá là lâu để mình tập làm quen thì bây giờ mình đã hết sợ những thanh niên ở trên mạng chửi bới mình rồi thật sự mình bị chửi rất là nhiều luôn mình làm video mà gọi là video mà hay á cũng chửi video không hay cũng chửi đó rap dở rap hay gì cũng bị chửi nhưng mà bây giờ mình đã quá quen rồi bọn mình không hề quan tâm đến những thanh niên anh hùng bàn phím trên mạng nữa đó cái kiểu vậy thôi hiểu không cho nên cái cuối video này có nghĩa là bọn mình đang kiểu là phá vỡ gọi là cái gọi là sao ta cái ờ, cái niềm cái nỗi tức giận của bọn mình đó bạn đó nè um, đó thấy không yeah. quẩy lên anh quên còn đoạn cuối nữa bạn ơi trời cái này của mấy cái này nó che là hết trơn rồi đây đoạn cuối là bạn thấy Kyron xuất hiện nè các bạn đó cái thanh niên mà đỏ đỏ đây là Kairon nữa bạn đó thì Kairon xuất hiện và có thêm cái chữ to be con tình yêu đó <laughs> to không tình yêu đó kiểu kiểu vậy và Kairon đã xuất hiện có nghĩa là bài rap này vẫn còn phần 2 nha các bạn nha và các bạn hãy cùng với mình gọi là đón chờ phần 2 nha các bạn và không biết là phần 2 là Kairon cái xuất hiện hay không đây mà sao đoạn cuối ổng lại xuất hiện chung với chữ to be con tình yêu nữa bạn không biết là cây cây cây cây Kairon trong gọi là phần 2 có xuất hiện không ha đấy thì nói chung là đây là một cái bài rap là rất là hay luôn và mình thật sự gọi là rất là thích cái bài này các bạn ạ à, bởi vì cái bài này thời nó vừa gọi là nghe nó vừa ngầu ngầu mà nó còn có vừa những cái đoạn cho bọn mình quẩy nữa bạn ơi đây cái đoạn, cái đoạn mà hồi nãy mình nói mình thích nhất nữa bạn đây loạn và đó là mạng xã hội đó. không ai phải là hoạn nạn và đó là mạng xã hội nơi kẻ ưa nhìn mong đó là bạn Thời, cái đoạn này nghe mà mình mình nghe theo mà mình quẩy được luôn các bạn ở mặc dù là mặc dù là rap diss nha nhưng mà nghe mình quẩy theo được luôn các bạn nghe sung ở nồi thời <laughs> ok đó thì nói chung là hero team bọn mình chỉ là một nhóm youtuber và gọi là lâu lâu uh, viết một hai bài rap vui vui cho mấy bạn fan nghe chơi thôi đấy ok và bạn thấy cái bài rap này nó có hay không nào nếu như các bạn thấy bài rap này hay thì đừng quên cày view cho bài rap để được một triệu view nha các bạn nha còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình đã nghe xong bài hát rồi thì phải công nhận là bài rap này á mặc dù là nó mình không gọi là mình không dám nói rằng là nó hay hay quá hay nhưng mà thật sự là nó cũng đủ để cho mình gọi là quẩy đó bạn ơi cái bài nào mà khiến cho mình nghe mình thấy sung sung mình quẩy theo là có nghĩa là bài đó, bài bài bài đó hay đối đối đối với bản thân mình à, <laughs> ok rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này và và nếu như anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho bọn mình một like